các anh chị tất chúng ta sẽ đến với phần tinh thần sĩ khí năng lượng đến từ khu kinh doanh đông bắc âu trước tiên thì à, xin được trân trọng kính mời các anh chị quân khu đông bắc a chúng ta đứng dậy tại chỗ để biểu dương lực lượng kính thưa ban giám đốc công ty thưa toàn thể tất cả các chị 2021 quân khu đông bắc a cùng sự chung tay đồng lòng của tất cả các anh chị à, chúng tôi nhận nhiệm vụ là 410 tỷ và ngay sau đây tôi xin mời các anh chị giơ lên cánh tay phải và đặc biệt những cây độc để chuẩn bị sẵn sàng cho cái tinh thần biểu dương lực lượng các anh chị sẵn sàng chưa xin cảm ơn làm chắc kim sa mục tiêu 410 tỷ trong năm 2021 của khu Đông Bắc Á là một con số vô cùng hào hứng và xin chúc cho các em và qua một quân lực của mình sẽ hoàn thành được mục tiêu này xin mời tổng tư lệnh miền Bắc anh Tạ Văn Thái sẽ lên sân khấu để cùng đội ngũ kinh doanh miền Bắc cùng nhau thể hiện tinh thần của Đại Lai miền kính thưa giám đốc công ty kính thưa anh ờ, ngô bình phương ở phần này em xin nhận đại diện cho cả miền nhận con số 2.500 thay vì 2.000 và trân trọng kính mời anh lên sân khấu để trao cho em phần này và cũng ờ, chứng kiến cái sự đồng lòng quyết tâm của cả miền Bắc nhận mục tiêu của năm 2021. Kính thưa ban đốc công ty, thưa tất cả anh chị em, nhận thêm để được thêm đó là mục tiêu của miền Bắc năm 2021 chúng ta đã có tất cả những lợi thế có tất cả những tiềm lực và chúng ta chỉ cần phát huy nó tốt hơn nữa thôi và 2.500 tỷ tương đương 2.500 tỷ thu nhập sẽ vào túi của tất cả anh chị em chúng ta trong năm nay và chúng ta cùng nhau quyết tâm làm mục tiêu này xin mời em xin và chắc chắn để thể hiện được điều này thì ngoài sự ra sức của anh Thái đứa con phải sự vào cuộc của tất cả các chị em trân trọng kính mời tất cả các chị em chúng ta cùng đứng dậy tại vị trí của mình thưa anh thái anh phương em xin phép sẽ có một câu khẩu hiệu để nêu cao tinh thần của toàn bộ quốc dân miền bắc chúng ta anh thái sẽ hô từ miền bắc ở bên dưới sẽ đáp lại là 2021 anh thái hô miền bắc chúng ta đáp lại là 2.500 tỷ và hai câu cuối rất quan trọng anh thái sẽ hô miền bắc thì bên dưới sẽ đáp lại vững chọn niềm tin anh thái hô câu cuối cùng là miền bắc thì anh chị đáp là vinh quang thẳng tiến 2021 2500 vững chọn niềm tin vinh quang thẳng tiến sẵn sàng chưa anh chị anh em sẵn sàng chưa Xin chống hãy dùng mạnh hơn nữa Xin tất cả những bàn tay hãy vỗ vào nhau Và tất cả con tim cùng hướng về mục tiêu Trong năm 2021 Để chúc cho tất cả các con thu cùng đạt được mục tiêu của mình Chúc cho người bác sẽ hoàn thành danh số Và tất cả từng người tư vấn tài chính sẽ hoàn thành mục tiêu của mình Mang những giá trị bảo hiểm đến với từng gia đình khách hàng